Hello, Hello, xin chào cả nhà. Hãy đến với Minh Bà Rồ Bình Dương hoặc là Minh, Minh Nguyễn Bình Dương. Hôm nay chúng ta sang món gì? Ừ. Chả lụa chả giò đúng không? Chả giò. Ồ, ờ, oh, nhồm các nguyên liệu nha. Trang trang trang trang. Đây. À, đủ số nguyên liệu hết nha. Kim châm nấm mèo, củ dền đồ nữa nha. Đồ rất là tuyệt và sẽ không quên được là các món rất là độc đáo thịt xay nhuyễn nha rất là ok nha cả nhà và tiếp tục là sẽ có món bún nha cả nhà ok đẹp ơi là đẹp đủ hết món hết bạn thư đang làm cái gì đó bạn thư đang quán đúng không ô oh, bạn thư đang quán nha cả nhà yeah à, bạn thư đang quán Ô, đẹp quá cả nhà ơi tan tan tan tan tan đúng rồi ông thư đang vấn đồ đạc rất là hoành tráng ngon cả nhà nhìn đẹp ơi là đẹp ô bánh tráng đầy lộc cũng có nữa nha để tham gia nữa nha hấp dẫn quá ô wow, bạn thư đã vấn hoàn thành rồi đúng không đúng rồi rồi bạn thư sẽ bưng một dĩa lên ô rất là đẹp nha xong rồi hả bạn thư oh, rất là đẹp quá trời đẹp luôn à, cả nhà nhìn rất là hấp dẫn nha chúng ta chút nữa chúng ta sẽ coi công đoạn chiên nha cả nhà oh, rất là ngon và hấp dẫn quá đi thôi yeah đúng rồi quá là hấp dẫn chào mọi người nhé chào cả nhà thân yêu nha hôm nay minh thư sẽ đến cho mọi người nha giờ chúng ta sẽ à, dùng món à, rất là bình thường của ờ, gia đình nha là món chả giò nhà làm nha wow đây chả giò nhà làm rất là ngon wow, nhìn rất là hấp dẫn nha wow. Đó, nhà làm rất là công phu nhưng mà vui nha đây nước chấm nha chấm thần thánh nha wow rất là tuyệt nước chấm siêu cay wow, rất là tuyệt và đây là món không quên được của bà nội hầm nha rất là ngon nha có ủ qua hầm nha cả nhà ô oh, nồi hầm ủ qua rất là tuyệt vời bá cháy luôn uhm. à, ủ qua hầm rất là ngon ô oh, bà nội hầm nha uhm. rất tuyệt vời rồi đó giờ chúng ta ăn với bún à, và thêm các loại à, rau củ quả wow đủ loại rau củ quả rất là ngon à. yeah. kèm theo ai muốn ăn thì ăn thêm muối, tiêu chấm cũng rất là ngon à. ok à, không thiếu được là món cơm cơm nàng hương à, của miền Tây Ồ, rồi chúng ta chịu chết đũa đâu một cái nhà nha thưởng thức thôi trưa rồi cũng là đói rồi sáng thì lũ buồn việc quá nha rồi đây tôi đũa thư đại nha rồi xin mời thứ ừ. à, gấp cho bà nội gấp cho bà nội một miếng nghe tỏ ra lòng hiếu thảo nha wow rồi à, con gấp cho con đây nha rồi ok đây đi chăn mắm nha tuyệt vời ừ, bà nội ăn mắm này nè ừ, ok mắm này không cay rồi rất là tuyệt đó, ai ăn bún thì ăn bún và ai ăn cơm thì ăn cơm nha Xin mời cả nhà nghe mời thương, thương mời cả nhà nha rồi chúc cả nhà sức khỏe nha rồi, vượt qua sớm đại dịch bệnh nha để uh, về trạng thái bình thường nha xin mời mời cả nhà ăn Mm. Mm-hmm. chưa đến nào hết ngon quá uhm. ăn bún thì ăn bún bỏ bún vô uhm. rất là ok <clears throat> à, nào có bún vô đây cũng sắp nha ngon lắm sắp vô rồi ăn tuyệt vời rồi bỏ bún vô đây sắp rồi hót cũng được không sao đó. Ừ, tiện lợi thằng đó <laughs> khỏe luôn đó, ngon nha rồi xong một cái này nè cho nó đạt tôi chắc là phần thư chúng ừ. tôi sẽ bỏ bún vô cũng sắp vậy nha ừ. quả ngon à. ừ. một cái cầm nữa đây leo cũng không được lấy ra <laughs> rất ngon uhm, ngon quá, ừ, quá tuyệt gồng rộng ha ừ. được quá quá là ngon hấp dẫn สี่เหลี่ยมหนักครับqua đây mà đưa lên khoảng ờ, tháng một tờ làm thuê chết tờ làm chết à? Ừ, có mỏ một bệnh một đa đang có chết đúng rồi đúng đúng đúng ngọt này để mà lấy nó thấy thành bà lý để lý chứ thành thành bà lợi rồi có công bà lý để ổng nó làm rẻ là đâu phải ổng giờ ổng mua người nó ngon mà à bà lý rồi rồi ừ. đưa lên hơi vậy đưa lên thấy vậy ăn người miếng lên cho vui ăn miếng cho vui ừ. ừ. có số bỏ ra luôn nó tàn giờ con giờ nó ngồi á đấm là là nó ọt luôn là ừ. nó ọt luôn muốn làm thuê luôn rồi quá năm thầy lấy ổng trong tiền công viên quận cốt không ừ. trong tiền mà mình dây tàu nó ổng ừ. rồi tiền nói cho được và thầy bán cốt mình làm một kiểu hả à? ừ. con trâm ấy nó là... có con trâm không ta con trâm lá ẩm trâm còn bọc kỳ với riêng ờ ừ. ừ. ừ. Nó để làm thi đó hả? Ừ. À, trời. Còn một cây đó kia cũng phố, họ ừ. kia cũng phố. Ông ta làm thi. Thể nó gọi gọi là bỏ được. Tôi đã tám ăn cân. Ừ. Lúc ba thư có gói chả lợn chả giò gọi cô sáu thử cô sáu cô cái sáu gọi mình sớm mình làm đủ bu quá gọi là không được chắc cô sáu bận gì nữa ừ. Ừ, đó rồi. Người đã. Mình nhớ là ăn là cho bỏ xuống bỏ lên học chanh ừ. mười lăm cuốn nữa mà rồi cũng đầy á nữa hồi mỗi ăn người cả nhà nghe yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh Nguyễn uhm. Ừ. À, cái này để đăng ký cho một lượt nha cả nhà và sạc like xuống dưới cho một lần nha nếu đăng ký thành công nhận được những clip video mới, nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn phí à, rồi đúng đó hoàn toàn miễn phí đúng không ừ cảm ơn cả nhà nhiều nha Minh Thư ăn giỏi lắm nha cả nhà ừ, Minh Thư chuẩn bị qua cho học ô lại nha ừ. ý nước lạnh cũng ừ, không dính sống anh Món này cũng ừ. tôi rồi Để, nó đổ, nó đổ kìa Nữa hơn không Không mà ừ. Mà cả nhà ăn ừ. rất là ngon luôn bạn ừ. ừ. mình nội ăn thành quả của mình nội ngày hôm qua ừ. à, sáng giờ hầm với nó ừ, hèm bắp củi bắp củi rất ngon nha mọi người ừ. bát củi chuẩn chỉnh lửa à, không ừ. mà không lột mới bỏ dừa ừ. không có nêm mà nói gì coi là đây nhà nói đồ sự lò mổ rất <laughs> xài gà mổ rất là chua cả nhà nó quên khi đó cho ủ qua ừ, hầm dạ, dạ. ừ. qua nhồi thịt hầm nha cả nhà dạ, ừ. kết hợp với ừ, các món như chỏ già ăn à, chả giò quên rồi gia vị rau rồi các thứ nha ăn với bún hoặc là cơm nha ừ. Ừ. cảm ơn cả nhà nha đã theo dõi kênh Minh Pro Bình Dương hoặc là Minh Thứ Bình à, hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương nha ừ, cảm ơn cả nhà và nhớ sạc like xuống dưới cho một like wow và đăng ký cho một lượt nếu đăng ký thành công thì sẽ nhận những video clip mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn phí hoặc qua số điện thoại 0977 Dạ, còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư và cả nhà xin chào hết mọi người nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye.